à, chào các bạn chào các bạn trở lại với ờ, cờ việc công nghệ cao Tuấn Hải thì hôm nay bên Tuấn Hải mình sẽ giới thiệu đến các bạn cây mẫu ví đôi bài đây là cái mẫu mới nha các bạn đây mẫu hiệu Gucci Rồi. đây là cái dòng sản phẩm mới nó cái dòng này thì nó dành cho nữ quý nữ nha các bạn đây nói chung là chả khác cái cái gì mà có ví thường hết nhưng nó chỉ cộng thêm cái năng đổi bài thôi các bạn đây. mẫu mã rất là đẹp đây mình còn một vài mẫu nữa LV nói chung là bên mình mẫu nào mình cũng có hết thì các bạn có thể làm theo yêu cầu yêu cầu của các bạn luôn nha các bạn yêu cầu mẫu nào thì bên mình sẽ làm cho các bạn mẫu đó thì bây giờ mình sẽ test thử cái mẫu này thôi đây là cái chỗ để chúng ta đưa bài vào để đổi nha các bạn có hai bên bên này thì không mở được thì hai bên chả khác, khác gì nhau hết nhưng bên này khi chúng ta sử dụng chúng ta mới biết còn người ngoài mắt thường nhìn vô thì chúng ta không biết đây là cái ví đổi bài nha ví thường thôi đây mình sẽ test cái thử cho các bạn xem trước khi đổi thì các bạn nên um, đưa vào một cây trước đấy đối với cái sổng này các bạn ờ, có thể sử dụng là thời gian là từ 5 đến 7 tiếng nha các bạn đấy. 5 đến 7 tiếng là các bạn không chơi không thường xuyên thí dụ như các bạn ngồi các bạn cứ làm gì hoài cứ đưa vô đưa ra đưa vô đưa ra ngồi hoài vậy nè thì tầm 2 tiếng hết mà các bạn đâu có rảnh mà ngồi làm như thế tôi nghĩ các bạn nếu mà các bạn đem đi chơi các bạn cũng không xui đến nỗi mà các bạn sẽ đổi liên tục như vậy được nếu các bạn mà xui đến nỗi như vậy thì các bạn nghĩ nó chơi bạc đi mình khuyên thật nhé. đây. đây nó có ưu điểm thì nó đổi cũng nhanh nhưng các bạn phải lưu ý là khi chúng ta để xéo như thế này nó sẽ không ra này không ra để như xe xéo gì cũng chảy ra luôn nha các bạn các bạn để như vậy là các bạn chết thiệt á các bạn phải để cho ngay khi các bạn để vào nó nó tự nuốt vào thì là được nha các bạn còn các bạn để mà cứ nhét nhét như thế này là không được đây để cho nó các bạn đưa vào đây nó tự để vào tự nó nuốt vào nó ra là được còn các bạn để mà thấy cứng cứng quá là chưa được nha thì lúc đó các bạn nên lấy ra chịu thua một bàn đi chứ các bạn làm như vậy là sẽ bị lộ nha mình cũng phiên bạn như vậy các bạn phải để vào ở ờ, đây tự nó nút vào mà không đẩy vào nha không đẩy không tác dụng lực gì vào bạn chỉ đưa vào để lấy ra thôi đấy này đây chứ không có tác dụng gì lực mạnh vào nếu các bạn tác dụng lực là nó không có vào khớp nên nó không vô được đây tôi nhận vài đây nhận đây nè kẹt hai cây chết đấy cục tay nhé các bạn mình uh, hướng dẫn cho các bạn vậy mình làm như vậy là bằng cục tay thật đấy này các bạn chỉ ờ, đưa vào nhẹ thôi đây đây đây rất là đơn giản đừng có mà ép ép ép như thế này Đây. ép mà nó vô bột mí mà nó ra hai cây như thế này là các bạn chết đấy thì mọi chi tiết về cái sản phẩm này và cách sử dụng như thế nào nếu các bạn xem video mà chưa hiểu thì các bạn cứ liên hệ đến hai số điện thoại trên màn hình sẽ có người tư vấn và hỗ trợ các bạn mua hàng như thế nào à, cảm ơn các bạn đã xem video chúc các bạn ngoài vui vẻ